Năm mới, đại gia đình chúng con xin kính chúc sư phụ vui vẻ, pháp luân đại pháp hảo, chân thiện nhân hảo. Nhân dịp đón xuân mới tân sửu, chúng con kính chúc sư phụ vui vẻ, pháp luân đại pháp hảo, chân thiện nhân hảo. Nhân dịp năm mới tân sửu, Chúng con là đệ tử Đại Pháp tại Việt Nam. Chúng con xin kính chúc Sư Phụ vui vẻ, Pháp Luân Đại Pháp Hảo, chân thiện dẫn hảo. Kính chúc Sư Phụ năm mới vui vẻ, Pháp Luân Đại Pháp Hảo, chân thiện nhẫn hảo. Kính chúc Sư Phụ năm mới vui vẻ, Pháp Luân Đại Pháp Hảo, chân thiện nhẫn hảo. chúc sư phụ năm mới vui vẻ pháp luân đại pháp hảo chân thiện nhân hảo kính chúc sư phụ năm mới vui vẻ pháp luân đại pháp hảo chân thiện nhân hảo

trình ra ngày tháng xa xưa từng cạnh quang chuyên hiện ra trước